triệu một triệu hai triệu ba triệu ba triệu bốn triệu năm triệu xin dạ dạ, dạ. dạ. gì hả con nói chuyện được chưa đứng được chưa đứng đi tới lui được không tới lui được rồi đi ờ, chập chững chập chững rồi ơi trời mới có ờ, mới có ờ, lông mì dài quá trời luôn nè ừ nó hở lên tới trong gán nha con gán lên chảnh mổ nha để chú về chú liên hệ dạ phước cần thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha thì hôm nay ờ, phước ờ, đang có mặt tại ấp chợ xã trung bình huyện trần đề của tỉnh sóc trăng và đây là khu vực bảy giá nó gần biển luôn rồi thì như theo thông tin phước được biết một hoàn cảnh của một bé bé thành một tuổi bé thì bị hở hàm ếch á vẫn à, vẫn được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí nha tuy nhiên là chi phí đi lại và kinh phí để à, gia đình à, di chuyển và ăn uống sinh hoạt thì không có thì hoàn cảnh của gia đình thì rất là nghèo hôm nay phước ghé lại đây để khảo sát cũng như là cập nhật thêm một số thông tin cũng ghé thăm gia đình để coi con có hỗ trợ được gì đó cho bé đi sớm đi phẫu thuật để có được một cái nụ cười rạng rỡ hơn và theo hướng được biết thì gia đình là ở dưới ghe nha ghe ở đây là cũng là ghe mượn nha người ta thấy thương tình người ta cho hai vợ chồng mượn giờ mình à, đi xuống đây nha đi vào Ê, phải đi qua một cây cầu như vậy phải gia đình chị xuyên không ạ đây phải qua đây nữa đây giờ mình đi qua nha qua từ từ nghe liên đi một hả chị từ từ đây đi nó hụt hụt rồi chứ không sao phải không cái chỗ cái cái chỗ cái bậc ngay chỗ đâu nó bớt ngay chỗ mé trong á rồi nhẹ con đi con dĩnh đi liêm hơi uh... đây đi qua trước đi để em kiếm đường em đi qua ừ. biết bơi <laughs> hả <laughs> à. anh là anh thành ủa anh thiên phải không để giờ em đi lên ờ, để em kiếm đường em lên ờ, lên ghe luôn nha ôi ghê lắm ghê lắm ở, ở đây chắc rồi ở đây chắc rồi phải không rồi đi lên mét lên đó ý ý à đây hả chị dạ đây ra cầm máy giùm anh đi lên cầm máy bên đây nè ngồi chứ cố định rồi nè dựa vô cái cái thành này nè để em lên trên em xin phép lên trên nhé nhá dạ, dạ, chào dạ, chị dạ. đây hả chị dạ là bếp anh ờ, cậu nè chị đeo, đeo, khẩu trang vô đi chị tại vì ở ờ, <laughs> dưới nghe thấy khu vực này cũng hơi có dịch tí xíu dạ. sao dính uh, chị nước ra chưa này con dạ nó mờ nó bị xanh ra vậy đó cậu dạ bé nó hay chảy dở gì đó dạ, hả chị dạ chảy hay gì đó rồi ừ con em ở nhà cũng được tháng mấy hai tháng dạ. rồi dạ bé đây được mấy tháng rồi dạ được năm ngoài vậy năm ngoài hả chị dạ. mà ngồi quay về thì không thấy mặt chị thôi kệ đi không sao đâu dạ, mình dạ. Ờ, mình coi mình ờ, ừ. đỡ cái đỡ cái ha dạ dạ ủa rồi ở đây chiếc ghe này là của ai vậy chị à, của của của vợ của cái người mà ở trong đây là trong sóc nè dạ Còn, rồi mình, rồi mình, mình mình hỏi ở đậu á ở đậu dạ. rồi lúc trước là mình chưa ở trên ghe là mình ở đâu hai chồng ở đâu dạ ở đó ở chiếc này á hả không cái chiếc ờ, đặt lú à cái chiếc đặt lú là cái chiếc ờ, kế bên, đây đúng không à chiếc mặt màu cam đó đúng không dạ. chiếc màu cam là ủa đặt lú là mình đặt cái gì ta ừ, đó à đặt lú hả dạ. nó lú đó là 12 cửa ngục đó. À 12 cửa ngục. Là sao 12 cửa ngục là sao? Là cái tròn tròn mà dài dài anh Dũng xong á, nó chui à, vô chui vô chui vô. Là cá chui vô hả? Ừ, đó, dạ. đó, à đây hả? À đó là sống gì cái nghề đó đó. Là mình à, anh là anh đặt là mấy bao nhiêu năm rồi? Cũng mấy năm rồi mà. <laughs> mấy năm rồi hả? Mình đặt rồi mình có câu cá gì không? Không. Mình đặt rồi cá nó có móc vô cái à, cái cái miệng của con cá gì không? À. vô đuôi vô chổng hả tại vì ờ, nói chung khi mà tự nhiên em nghe tới cái cái vụ này cái em tưởng là câu cá đồ gì đó lấy nước uống đi nè em nghe quên nữa nè nè nè tự nhiên tự nhiên đi chị dạ được rồi chị được rồi được rồi dùng dùng dùng dạ dạ dạ rồi em cảm ơn dạ. nè cậu nè cậu nè nè dùng đi cậu trời ơi mấy chú đây đi phà phà vậy đó hả đi quen hay gì <laughs> nè có có có thằng bé này nè à, nó nó, nó ngủ rồi nè dạ thấy là thấy bé này là 3 tuổi dạ 3 tuổi nó cũng quậy lắm à <laughs> siêu quậy siêu quậy rồi xong nước về rồi đi ờ, trên này luôn vậy hả dạ, rồi nó, nó cũng đi bữa hổm nó té đây nè hai lần này là sao đi ngang đó nó té hả ờ, chị cũng như là nó đi nó đi cầu á à rồi bắt đầu lọt xuống luôn ủa vậy là mình đi cầu trực tiếp đây luôn dạ chứ không có chỗ ở thì giờ sao đi cậu đây rồi nước xài đây luôn rồi tắm đây luôn dạ trời <laughs> khổ dữ à rồi giờ xin xin nước cô chú sáu nước ờ, bên đây nè dạ xin nước cũng ngọt mà cũng tình thương rồi đây với mẹ sống nhau ta rồi cũng nha, cho nước này này kia nọ rồi nhầm khi cũng cho gạo dạ cho gạo cho ờ, ngoài nước. cái nghề ngoài ngoài ngoài cái nghề đó ra rồi anh đó còn ờ, cái nghề nào khác không dạ có đặt có mà mình buôn bán dân, gì không dân, dân lưới Văn lưới không lưới hả? sống gì nghề biển không à. Dạ, Lúc đó. Mày bán được có trăm ngàn, bảy tám chục ngàn đó. Nói, nói, nói mẹ nói thẳng vậy đi, với định nói ở mở gì đó. Mày đừng có ngại. mình không có thì mình ừ. Nói dạ. Đó, bà uống sữa thì ngày 80 ngàn mà mà nhiều khi nhiều khi có hụt nữa. À. Đi hụt nữa, không có tiền dạ. mua sữa nữa. Dạ rồi đó là nhiều khi mình nói bạn chí rồi bây giờ mình có ai ăn cháo mà hai hai vợ chồng nó cũng nấu cháo ăn là bị gì mà, mà không có rồi dính dạ. thì ra cho con uống sữa thì phải buộc mẹ phải ăn cháo nó vậy thôi dạ vậy là vậy là hồi xưa là ở trên cái chiếc nhỏ đó dạ rồi lâu lâu rồi lên đời phải không lên được chiếc bự tí xíu phải không <laughs> đúng rồi nè em nói đúng không phải không hồi lúc đó là nở cái chiếc có bề lớn đó đó đó mình nở cái chiếc cái nhỏ xíu gì đó rồi từ từ đó bắt đầu mình lên đời là chiếc chiếc này nó bự hơn mà thấy không bự hơn chút nha nếu tính ra vậy là mình đã lên đời rồi đó cái đó em nói chơi nha dạ, dạ. dạ chứ nhìn vô hoàn cảnh gia đình mình là em biết rồi ờ, khổ rồi ủa gọi đây nhà là bé đang bú sữa mẹ hay là uống, à, uống sữa này ờ, hả ờ, uống sữa này nè à sữa gì chị sữa, sữa bịch hả dạ. à vinamilk bịch dạ nó uống sữa này không mình mà nó mình cắn như vậy nè dạ. chứ uống bằng cái núm uống không được à. tại vì nó ừ, hồi nào giờ không có tập nó, nó uống là bé là bé là bị lúc mới sanh ra luôn hay gì vậy chị luôn đó. Hồi bị bẩm sinh luôn á hả vậy luôn đó và vâng. sanh ra là nếu hô xuyên ơi à, mà em á, nó bị như vậy rồi nè bị sức môi rồi mà Dạ. mình mới dòm lên là mình khóc Mình dạ đang xanh cái mình dòm hồi hồi lúc mà đang ở trong ờ, đang ở trong có có bầu á là mình có đi siêu âm đâu không có siêu âm mà nhưng mà nó không có nói à là bác sĩ biết nhưng mà không nói không nói dạ chắc chắc ờ, chắc chắn là nó biết mà nó không nói bác sĩ Dạ. á như nói sợ bỏ dạ mình thương con mà nó có bỏ dạ tại cái giá nào cũng phải giá nuôi con Rồi. nấm ruột mà dạ rồi như là giờ là chị có đang đăng ký ở trên Sài Gòn dạ. để điều trị cho bé dạ. thì ờ, cái ờ, đăng ký đó là chi phí đó là nó được uh, hỗ trợ miễn phí nhưng dạ. mà đi lại săn cộ với ăn uống sinh hoạt dạ. sữa hay là tái khám độ gì thì có tốn tiền không thì dạ, nói chung là ta nói như thế nào mà. cũng có chứ mình cũng nghe người ta nói là cũng cũng có ăn uống là cũng tự túc hay là tự, sao tự chắc tự túc á cậu dạ là mình lo xăng cộ xe ừ. dạ à, à cái đó là nghe nói phải không ừ. nhưng mà đi không có tiện trong mình thì nó cũng sợ không dám đi phải không ừ. à, à dạ, dạ xe và chảnh là mình đặt vé là bao nhiêu biết nữa. À, quên hỏi chị nè cho biết là chị đặt nè nghe nói đặt vé rồi phải không à, cái ờ, cái ờ, cái chị kia chỉ đặt đó mà mình cũng không biết nhiêu nữa tại vì à. chỉ đặt dùm à. mà chưa có trả tiền hồi nãy là chị có nói em là chị đặt vé là 8 giờ tối nay vậy phải không dạ. là xuất phát đi dạ. vé là 300 ngàn à. thì à, em em em góp ý như vậy nha dạ. à, thì à, ở Sài Gòn thì nó xa quá dạ. em thì ở Cần Thơ dạ. à, nhưng mà ở Cần Thơ á, cũng có chỗ găng hàm mặt hỗ dạ. trợ miễn phí cho bé dạ là về à, cái phẫu thuật dạ. nói chung á là thì uh, hoàn cảnh của gia đình mình thì em biết được thì nếu mà gia đình mình tin tưởng em dạ. thì bỏ vé đó đi lên Cần Thơ em sắp xếp cho cái chỗ để à, mổ phẫu thuật cho bé rồi em sẽ lo hết tất cả các chi phí ăn uống kiếm chỗ ở cho gia đình mình tại vì ở Cần Thơ nó sẽ gần em và em có thể di chuyển tới lui em chăm nom được Sài Gòn không phải còn Sài Gòn là khu vực xa quá em lên chảnh không được rồi hai vợ chồng lên chảnh giống như là lạ nước lạ cái không quen ai à, bây giờ cậu nói thì cảm ơn cậu mà có một cái tại vì ở, ở trên cần thơ vấn đề phẫu thuật chẳng hạn như tốn tiền em vẫn lo được yeah. Dạ. thì một chút xíu nữa em sẽ gửi gia đình mình lại một số tiền yeah. Dạ. để gia đình mình lo cái chi phí lên trển lên yeah. tới dạ. cần thơ à, ăn uống ngủ nghỉ nếu mà trong bệnh viện không có hay là sao đó tái khám gì thì cứ việc liên hệ qua em yeah còn chẳng hạn như giờ mình là nước lạ cái lên tới Sài Gòn mà đi thì nói chung là không có ai mà biết được cái gì hết dạ. còn ở đây thì em sẽ liên hệ chỗ răng hàm mặt để uh, hỗ trợ cho gia đình mình đăng ký cho bé lợi để dạ. mổ thì uh, bữa nay thì em sẽ ghé lại đây rồi như là em hỏi thăm sức khỏe nè và yeah. Dạ. em cũng góp ý với chị như vậy yeah. và cũng thương lượng tùy gia đình mình nha yeah. tại cái vé đó cũng có 300 ngàn thôi mình bỏ yeah. mình bỏ cái đó mình lên Cần Thơ đi mình yeah. phẫu thuật tại Cần Thơ á thì có người ta nói em là con con người ta cũng bị như vậy yeah. Dạ. và mổ trong 6 tháng à yeah. Dạ. tại vì mổ xong là về rồi về xong bắt đầu lên làm tới làm lui làm tới làm lui vài lần thì ừ. ở đây từ Sóc Trăng mình lên tới Sài Gòn là gần tới 300 cây số lận tại vì cũng là 280 cây ừ. mà 280 cây thì di chuyển nó rất là xa tới lui nữa nó tốn chi phí còn chẳng hạn như từ đây lên tới Cần Thơ cao lắm 100 cây mà lên tới Cần Thơ thì có em ở trên đó à. em phụ được em phụ không được về như chăm sóc bé à. nhưng mà em phụ được về cái kinh phí cho mình à. hỗ trợ cho mình về tất cả mọi mặt ăn à. uống ngủ nghỉ rồi trước à, như vậy cảm ơn cậu như vậy giúp em tên phước cho, dạ. cho, cho cho gia đình à, của chị dạ. chị cũng cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho chị vậy, chị cũng cũng cảm ơn xin cảm ơn nhiều vậy được không ạ à? chị thấy sao vẫn giữ số liên lạc ờ, của em như em nói với chị đó giờ với anh ha có anh với chị ở đây với chị ở đó thì à, từ đây lên Sài Gòn hai vợ chồng lên chởn là nước là cái chi phí sinh hoạt nếu mà hết rồi thì không có ai để liên hệ để xin tiền được nữa và em thì không thể nào mà lên tới chợ Sài Gòn tại vì em ở Cần Thơ và nhà em có bé nhỏ thì em không thể nào lên chợ xa lắm cho bệnh viện em cũng phải ở nhà còn chẳng hạn như từ đây Sóc Trăng mình có Trần Đề chỗ chỗ tài giờ ở đây nè lên tới Cần Thơ em khoảng 100 cây thì lên tới trển thì em có thể tới lui ngay Cần Thơ ngay ngay cái địa bàn của em thì em có thể tới lui và mổ trên đó thì nói chung là Cần Thơ cũng là thành phố rồi nó mổ cũng rất là tốt chứ không phải là gì tại vì có người đã mổ và đã chỉ cho em luôn và đã ừ. chỉ bác sĩ luôn để em liên hệ bác sĩ và hỏi thủ tục đăng ký sau đó thì sẽ đăng ký cho bé rồi uh, cho chị biết ngày rồi chị cứ việc lên trển liên hệ qua em em sẽ sắp xếp như là vô bệnh viện xong rồi nếu mình muốn ngủ trong bệnh viện hay là muốn ngủ ở ngoài thì em sắp xếp cho mình rồi, rồi. hỗ trợ nói chung là một trăm phần trăm cho chị luôn tiền ừ. thì vẫn có bỏ túi như chẳng hạn như ngoài những lúc mà không có em ở đó thì mình ăn uống gì mình lấy tiền mình mua ừ, ừ. còn ờ, chẳng hạn như ờ, em sẽ tới lui như lo kinh phí thôi ừ hết tiền rồi hay là sao là em sẽ cân đo đong đếm và em biết tại vì mổ ờ, cái này cho bé là không phải là một sớm một chiều tại Đúng vì đi tới đi lui tái khám đồ rất là nhiều nha ừ. chứ không phải rồi từ đây mình lên tới chảnh chẳng hạn như giờ nào mạnh thường quân hỗ trợ cho chị em phân tích cho chị nha nha hỗ trợ cho chị xong rồi em trao tiền cho chị rồi chị gửi tiền cho chị chị lên trển lên trển xong rồi đi đợt đầu đợt sau hết tiền rồi sao giờ rồi còn rồi sao giờ đi đợt hai rồi đợt ba rồi đợt bốn tại vì trong vòng phải 6 tháng bé kia là ừ. trong vòng 6 tháng mới hết đó nha bé đó thì giờ cũng lớn rồi tại em đang cầm cái điện thoại em quay em không cho chị coi hình được chút ừ. xíu sau khi xong đêm cho chị coi cái hình của bé đó mổ xong hiện giờ dùm nói chung là đẹp trai lắm dạ. nó lành luôn ha dạ thì giờ trước mắt ha và gặp chị ở đây thì em sẽ tạm ứng gửi cho chị 5 triệu 5 triệu này ở đây mình giữ ở đây dạ. khi nào em sẽ liên hệ trên chảnh xong em cho chị ừ. chị bắt xe lên chảnh dạ. em đón dạ. ok không dạ. bỏ cái vé ở bên ờ, kia đi chẳng hạn như mấy ở đây vòng vòng đây người ta cho tiền gom được nhiêu dạ. thì thủ trong mình dạ. À, cũng uh, cho được chút chút đỉnh uh, gì nè cũng như uh, mua sữa mua tả đồ cho em bé đó dạ ở đây em gửi chị 5 dạ, triệu nha dạ. liêm điếm 5 triệu giùm anh liêm cái này em tạm ứng đưa trước cho gia đình mình nha còn uh, vài bữa nữa thì uh, lên tới chảnh rồi thì uh, bé vô phẫu thuật xong rồi em sẽ đưa tính từ từ dạ. khi mà phẫu thuật ổn thỏa xong bé còn phải sữa ăn bồi dưỡng nữa dạ. và trước mắt nữa là anh đã nghĩ phải nghĩ làm là chị lên chảnh anh phải là heo nè dạ. còn bé này phải chăm sóc thêm bé bé nhỏ dạ, bé này tên gì hả? dạ tên đạt Đạt hả? Nguyễn, à, bàn Quang Đạt Bàn Quang Đạt hả? okay. bàn Quang Thành một triệu một triệu Dạ 2 triệu dạ. 3 triệu dạ. 3 triệu 4 dạ. triệu 5 triệu rồi dạ xin cảm ơn mờ dạ, cậu với mờ hai hai hai cậu dạ, dạ giờ giờ hỗ trợ cho bé dạ xin cảm ơn nhiều cái này ờ, không cũng phải tiền em thôi em tạm ứng dạ. trước ra rồi về rồi nếu mạnh thường quân dạ. hỗ trợ nữa dạ. nói chung là em sẽ gắng cố gắng lo dạ. an tâm đi dạ. nếu mà em đã xuống tới đây rồi thì em cũng sẽ ờ, gắng nói chung là sắp xếp ổn thỏa cho gia đình mình tại vì hồi nãy em nghĩ là bé lên sài gòn xong giờ em xuống em gửi tiền xong rồi lên tới chảnh rồi chị về nữa là xong rồi đó rồi hết tiền rồi là anh bệnh xui xui chảnh rồi lại nước là cái bị gạt cái nữa rồi xong trắng tay luôn ẩm con về mà khóc thôi chứ biết làm gì giờ tại vì hai vợ chồng cũng nói chung là nói thì nhiều khi nó ờ. hơi tới nhị chứ như khờ khờ như là ờ. nhà quê mà chưa có kinh nghiệm, chưa kinh nghiệm ở thành phố thì tạm thời thì anh khỏi đi làm gì nữa dạ. để em lên chợ sắp xếp xong ở nhà phụ chị nha anh nha anh thiên đây anh thiên này là chồng của chị nè hồi nãy biết tại sao mà phước hỏi là anh có câu cá không phước sợ sợ nhiều khi á em nói cái này hơi tâm linh tí xíu nha em sợ nhiều khi mấy người câu cá thường hay người ta, người ta hay nói á, để con ra cái bị như vậy á vậy vậy không, có câu dạ tại nhiều khi mình câu cá cái đầu mình lấy cái lưỡi câu mình móc vô cá gì nè ăn cá nó đau hiểu đầu giống như cái người ta kêu là cái ờ, nghiệp quả gì đó em nói này chị đừng buồn nha thầy tại vì em <laughs> em thì em hơi ờ, nghiêng nghiêng vậy đó chút xíu à trời ơi gì hả con nói chuyện được chưa đứng được chưa đứng đi tới đứng lui đi, được không tới lui được rồi đi ờ, chập chững chập chững rồi ơi trời mới có ờ, mới có ờ, lông mi hả? dài quá trời luôn nè dạ. nó hỏi lên tới trong gán nha con gán lên chảnh mổ nha để chú về chú liên hệ vậy nha thôi giờ bữa nay mình ở đây đi em về dạ. chở em liên hệ dạ. xong rồi em alo cho gia đình mình gia đình mình dạ. chừng nào mà em nói em cho hai ngày gửi đâu gia đình mình sắp xếp lên chở rồi em dạ. đón dạ vậy đi cho nó ổn dạ. chứ giờ hai chồng mà cứ lang thang ừ. lên sài gòn rồi lại nước lạ cái nữa lên cho trển lỡ cầm tiền rồi bị gạt cái là về luôn đó tại vì em nói thật sự ra thì ở ờ, bệnh viện họ cũng rất là tốt họ muốn hỗ trợ miễn phí cho mình tuy nhiên về những cái phần chẳng hạn như giờ nè mình ờ, thèm gì đó dạ. để bồi dưỡng cho bé thì nó đâu có đâu cơm thì cũng là xin cơm từ thiện dạ. thôi nhưng mà bé chẳng hạn như cũng cần cái này cái kia còn bồi bổ cho bé nữa tại vì ăn uống rồi nữa dạ, dạ ngồi sinh hoạt Cậu cậu ngồi chơi chút đi cậu dạ cậu ơi vô đây ngồi đại đi kệ đưa cho nó cầm đi chị thôi nó, nó khóc hoài sợ, sợ nó, sợ nó quăng xong hả nó, tiền nó nổi mà không có chìm sợ nó quăng xong hả xong trời ơi mới bị lớn thì gặp tiền cờ đầu về giật rồi ha bé thành ơi thành cậu kêu kìa gán dành sức khỏe nha con nữa lên chở mổ nha mà dạ cái <laughs> nói chuyện được chưa à, hả chị không chưa chưa chưa hả dạ có kêu ba ba được chưa à, cũng một hai tiếng vậy đó một hai tiếng một, ha tiếng à, ba ba đỡ đỡ ha đỡ đỡ, đỡ bé, bé đó là anh hai à, anh hai anh hai à. hai đạt đạt thành đạt thành đạt đạt thành đạt thành <laughs> hả em ta đặt ngưỡng chứ đặt là thành đạt đi <laughs> là im luôn á Anh thằng đạt nè thằng thành nha anh nha anh thiên vậy ha vậy tạm thời là anh cứ ờ, cứ chừng nào em báo thì mình sắp xếp công việc xong dạ, mình lên chỉnh dạ chị à, à, sao chị chị nói sao à, thì bây, bây em chưa có hỏi gia đình mình em, dạ. nên em chưa có điện hỏi dạ. và em biết ở trên trển thì nó có có mổ em có có số của bác sĩ tại người ta cho em và em cũng chưa dám hỏi gì tại vì khi mà em phải xuống đây em hỏi gia đình mình trước rồi, tại cái đó là sự tôn trọng gia đình mình rồi em mới điện cho bác sĩ em hỏi mình có à, không có có có sao chị à, à em hiểu ý của chị rồi, có nghĩa là giống như là bây giờ người ta đã lên lịch mổ rồi mà bây giờ mình không lên mổ thì người ta có trách hay người ta có giận mình hay không này nọ đó. Không thì nếu mà mình điện lại mình báo một cái mình nói với cái chị gì đó chị liên chị hệ đó ký, ờ, chị nói bỏ đăng ký mổ cần thơ cho nó gần tại có người quen ở đó thì cứ vậy thôi chứ không sao ừ. ờ đâu có sao tại vì người ta cũng bác sĩ mà mổ đâu cũng được miễn sao là tốt cho bé hết cho bé tại vì mổ miễn phí cũng làm từ thiện mà tốt cho bé ổn định cho bé thì người ta vui à dạ dạ chứ mổ bệnh mà đâu ai dành đâu mà <laughs> đâu phải mổ tốn tiền đâu mà dành người ta sẽ hiểu mà ờ nín đi con nín đi con nín đi con nè nè nè cho con ờ, ờ, ờ cho con kìa dạ nín nín cho con nè cho con sữa luôn cho con sữa nha rồi từ lúc có bé giờ chị làm cái gì ngoài ra việc ảnh ờ, mà giữ mấy đứa nhỏ rồi nhiều khi ổng đi ấy về đó mình đi dạ. bán bữa cũng vài chục vài chục ngàn vậy đó mình bán cái gì chị bán cá đó à. ổng đi làm về cái mình đi bán à. ở đây là thường là mình được cái gì nhiều ta đủ thứ cá cái gì ta cua nữa hả à. ở đây không sông nước không ha nước lợi nữa hơi mặn mặn nha đây cây cầu này qua hồi là đi về là cũng quýu chưa dạ à ở ngoài ờ, sống gió là mấy đứa nhỏ này nó, nó thấy nó cực khổ quá mới dạ. vô đây nè đuổi vô đây Mình thấy ghe này mượn chú hỏi ờ, à, là mượn của cái chú bên đây hả chú thấy ờ, thấy thương quá phải không thấy tội chú cho mượn luôn phải không chú bên đây chú hỏi giùm dạ hỏi giùm hả chồng mình đó chồng mình hỏi dạ. người ta dưới này thấy nó cũng ngập hết trơn nè thấy không nó đậu vậy lại ghe này là đậu đậu một chỗ thôi chứ đâu nhúc nhích được nhúc nhích gì được nữa đâu trời ơi ăn uống vệ sinh trên này không à, thì thôi Phước à, cũng à, xin à, cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip đến bây giờ nha à, nếu mà cô chú anh chị nào có thương tình hay là đồng cảm với nói chung là gia đình nào cũng có bé nhỏ chứ mà thấy con mình bị như vậy là ai cũng thương hết chứ dạ. tại vì bé này vừa gửi hình cho em là thấy vậy em nói thôi để em đi liền mới biết hồi tối hôm qua là sáng em đi liền luôn á ừ, điện đó, dạ đúng rồi đó em nói giống như có duyên đó chứ dạ. thật sự ra hoàn cảnh gửi thì ngài biết bao nhiêu người gửi em dạ. nhiều lắm nhưng mà ờ, thấy thương tại vì nói chung nhà em nó cũng đang có con nhỏ bé nhà em cũng mới có một tháng mấy à gái chị dạ, dạ. nhà mình trai không à <laughs> dạ <laughs> trai điếu không hết rồi giữ tiền cẩn thận nha dạ. à, anh cũng vậy nha tại vì khi em về á dạ. thì ờ, sẽ có những cái thành phần nó đi theo em dạ. tại vì khi em đăng clip lên mạng á thì ừ. nó sẽ thấy cho tiền cái nó lợi nó giả bộ rồi nó hỏi tiền rồi ừ, nãy sao cho sao cái nó giả bộ nó nó lấy ừ. thì nói chung là em chỉ dặn vậy thôi mình kỹ khi em về là tiền đó là tiền của mình nha dạ, dạ. hỏi nãy phước nó có cho không thì vì nó có cho mà tôi cất rồi dạ, dạ. rồi vậy thôi dạ, tôi thấy trên mạng ừ thấy trên mạng nó có cho tiền vậy tiền mình để đâu để đâu gì đó nói chung là đừng có chỉ mình giấu chỗ nào tự mình biết thôi còn không nữa thì mình bỏ vô cục đá bự nặng và bỏ vô bọc mình thảy về thảy xuống sông nè cho nó chìm vòng vòng đó nhớ nhớ vị trí nha nhớ vị trí nha bỏ vô cái bọc cục vô cục đá rồi cũng vui vẻ chứ vậy là đâu ai biết đâu mà rồi chừng nào mà lấy lên rồi là kêu ảnh văng lưới xuống kéo lên <laughs> rồi thôi vậy em về nha dạ. rồi ừ, cũng uh, chào chị nha dạ dạ để em lấy chai nước suối đem theo em chạy về hơn cái đường trần đề mình trên đây nó không có đèn đường sợ đi qua dạ. 6 giờ cái dạ. tối nguy dạ. hiểm dạ. dạ dạ cảm ơn cậu ờ, hai hai cậu nha dạ dạ cậu tên gì em tên liêm. liêm nhớ luôn ừ. cái ờ. số của em lại nha rồi, rồi. rồi có gì em sẽ liên hệ dạ, dạ. rồi rồi khi mà em về chị uh, điện cho cái, cái bé hồi nãy đó bé dạ. bé lan mấy gì đó hồi lại kia đi dạ, dạ. cũng gửi lời xin lỗi người ta đi nói ở trên cần thơ rồi có người quen hỗ trợ rồi vậy nha chú về nha con dạ. nha Thành bé Thành bé ba nha, nha rồi chúc sức khỏe vậy luôn nha dạ, dạ, rồi. Dạ, dạ. rồi cảm ơn dạ, hai hai hai cậu nha dạ dạ rồi em cảm ơn chị dạ. dạ rồi em chào anh luôn nha anh Thiên bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha ở clip sau nha khi gia đình lên chợ phẫu thuật nha Phước sẽ cập nhật tiếp ạ à.